21 giám hỏi Lý Tướng Quân làm sao quen biết công chúa Ta từng là bộ tướng của tiêu lão quốc công Cha của tiêu tiểu hậu gia Vì vậy đã gặp công chúa mấy lần ở tiêu phủ Nhưng công chúa không nhận ra ta Những ngày này nghe tin tức từ Kinh Thành Nói công chúa đã mất rồi Ta còn thật sự đau buồn vì công chúa Chuyện này nói ra dài lắm Hành động này của công chúa chắc chắn có uẩn khúc khó nói Đã không tiện nói ra thì ta cũng không hỏi nữa nhưng mà nơi này ở biên cương Tốt xấu lẫn lộn Công chúa e rằng sẽ nguy hiểm Đa tạ tướng quân Cái này Mặt tướng có một chuyện Hy vọng Lý tướng quân sẽ giúp Huynh đệ cứ nói Chuyện công chúa giả chết Mong tướng quân sẽ giữ kín Huynh đệ sao lại nói vậy Lý một ta tuy là một võ phu Cũng hiểu được lợi hại trong đó Hơn nữa Ta từng chịu ơn của tiêu lão quốc công Công chúa lại là con gái của tiên tiêu hoàng hậu, cũng là người nhà họ tiêu. Một chút ân cũng phải báo đáp. Ngươi yên tâm, chuyện công chúa ta tuyệt đối không tiết lộ. Đa tạ tướng quân, tiêu tiểu hầu gia biết công chúa đến đây chưa? Ta đã cho người đưa thư cho tiêu tiểu hầu gia Ngày khác để nhất định sẽ đến Nam Cương gặp công chúa Quá tốt rồi Lần trước tiểu hậu gia đến đây Ta còn chưa chào hỏi được Lần này sẽ khoản đãi cho tốt À? Như vậy, ngươi và công chúa cứ ở trong phủ của ta. Phủ ta có một nơi biệt lập, phong cảnh thanh tịnh, công chúa có thể ở đó dưỡng thương. Ý tứ của tướng quân mặt tướng xin ghi nhận. Nhưng không dám làm phiền tướng quân Chúng ta sẽ ở nhà trọ là được rồi Huynh đệ không cần khách khí Ngươi và ta là huynh đệ đồng liêu trong quân Ta biết ngươi không muốn chịu ơn huệ người khác Nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ cho công chúa Nhà trọ người đông phức tạp Công chúa ở đó e là có sơ suất Huống hộ ta thấy tráng công chúa bị thương ở lại trong phủ cũng dễ bảo vệ chăm sóc Chuyện này Huynh đệ đừng từ chối nữa Không là ta sẽ giận đấy Nếu như đã vậy Mặt tướng vô cùng cảm kích Cũng thay công chúa đa tạ tướng quân Huynh đệ không cần khách sáo Ngươi và ta vốn là huynh đệ trong quân Theo lý nên giúp đỡ nhau vũ này của ta vốn là tướng quân trước để lại Ta không có thê tử và gia quyến Ngài thường lại bận quân vụ Thường ở trong doanh trại ít khi về phủ vì thế, phần lớn phụ đệ trống có thể để công chúa ở lại dưỡng thương. Ta cũng sẽ phái thêm lính tăng cường canh gác, các người cứ yên tâm ở lại đây, cứ xem như là nhà của mình. Có chuyện gì, cứ dặn dò. Đa tạ tướng quân. Không ngờ Đến nơi xa kinh thành như vậy còn có thể gặp được người biết thân phận công chúa của muội nhưng vị lý tướng quân đó quả thật muội chưa gặp muội là công chúa ai gặp muội cũng phải cúi đầu khấu kiến đương nhiên là muội không thể biết tất cả tiêu phủ có ơn với lý tướng quân hôm nay có thể gặp ông ấy lại được ông ấy giúp đỡ có thể coi là may mắn trong khốn khó bây giờ muội là dân nữ không thể giống như lúc trước Nói phụ hoàng ban thưởng cho ông ấy Đại ca Quỳnh nói xem Ông ấy chắc là sẽ không tiết lộ hành tung của muội chứ Lý tướng quân là người cương trực Tuyệt đối không phải là người tham phú quý quyền lực Muội cứ yên tâm ở đây Sẽ an toàn hơn là ở nhà trọ nhiều Vừa có thể che giấu thân phận Vừa có thể nghỉ ngơi dưỡng thương Những chuyện khác Giao cho đại ca xử lý Đại ca Huynh nói Yêu ấn của muội có khi nào không thể làm mất đi không Có khi nào muội biến thành yêu quái không Đừng suy nghĩ lung tung nữa Yên tâm ngủ một giấc Đại ca nhất định sẽ nghĩ cách Giúp muội làm mất đi dấu ấn này Đại ca Tịnh Nhi rất sợ Sợ sau này Không thể ở cạnh đại ca nữa Sợ phải chia xa đại ca Không có đâu Đại ca nhất định bảo vệ muội thật tốt Tuyệt đối sẽ không để muội chịu thêm tổn thương gì nữa Ta đảm bảo Đại ca Đa tạ huynh Tịnh nhi Trong lòng thật sự rất vui Là có thể ở bên cạnh đại ca thật tốt Lẽ nào thách thức thật sự là yêu quái Không thể nào Cô ấy tốt như vậy Sao có thể là yêu quái chứ Đúng rồi Sư phụ của Thái Tước là tiên nhân Vậy có khả năng Thái Tước là tiên nhân Không được Ta phải đi hỏi cho rõ Thái Tước Thái Tước Ăn cơm thôi Thái Tước Thái Tước Còn nói ta ngốc Cô mới là nha đầu ngốc Ngồi ở ghế mà cũng ngủ được Cũng không sợ bị lạnh người bất yêu Sao người có thể động lòng háo sắc Thật mất mặt Thật bỉ ổi Thật không ra gì Người phải bình tĩnh Người phải bình tĩnh Như là Thái Tước phái tới có phải không Lý tịnh được cứu Tỷ tỷ mau đến Tiểu Di phải đi Nam Cương Phiền đại nhân tiễn ta một đoạn Ta thấy người càng ngày càng không biết điều rồi Còn dám sai khiến cả bản tôn Tiểu Di không dám chỉ là muốn nhờ đại nhân giúp ta hoàn thành lời cá cược Ngươi là sợ Lý Tịnh gần quan được lọc Hay là sợ Dương Anh thay lòng đổi dạ Nam tử nhân gian Có ai có thể giống như Liễu Hạ Huệ lòng không loạn Ta hiện tại linh lực không đủ Không thể ngại đi ngàn dặm Dài ngày tuy rằng không dài nhưng sớm hôm không gặp mặt cũng đủ để khiến một người nam tử động lòng với một nữ tử khác. Nếu như Lý Tịnh kia thật sự câu bóc lòng của Dương Đại Ca, thì chẳng phải ta phải tốn thêm thời gian mới có thể khiến Dương Đại Ca yêu ta lại. Như à, thế cũng lãng phí thời gian quý báu của đại nhân ngài. Gấp gấp đi gặp Dương Anh của ngươi như vậy, không cần nói một tiếng với tiêu công tử mà ngươi là bằng hữu rất vui vẻ sao? Người ta quan tâm chỉ có một mình Dương Anh Những người khác liên quan gì đến ta Lẽ nào Tiểu Di ta muốn đi đâu, muốn làm gì Còn cần phải nói hắn biết sao Đại nhân Có phải là cảm thấy Tiểu Di bạc bẽo vô tình không Ngươi cũng đâu phải con người Vô tâm vô tình Cũng có gì mà lạ nếu ngươi có tình có nghĩa Thì bản tôn ngược lại còn sợ thua cá cược với ngươi. Ngươi thật to gan Lại dám lừa ta Tư đồ không hiểu Dương Hậu muốn nói gì Trước đây ngươi đã thề Nói chỉ cần lấy được kim hoàng tâm thiếu là có thể cứu được đại dương tử Đến giờ kinh thành truyền tin đến Tịnh công chúa đã chết vì bạo bệnh Kim hoàng tâm thiếu đó vô dụng rồi Ta xem ngươi sẽ cứu đại dương tử như thế nào Thì ra dương hậu vì chuyện này mà đến Ngươi còn cười được sao Ta thấy ngươi có giả tâm muốn mẹ con ta gặp nguy Từ đồ Ta nói cho ngươi biết Nếu như đại dương tử có mệnh hệ gì Ta tuyệt đối không tha cho ngươi Dương hậu đừng sốt ruột Ngươi nghe ta nói đã Ta nhận được tin của dạng nô Ông ta nói Tình công chúa chỉ giả chết thôi giả chết Đúng vậy Tình công chúa đó không muốn hòa thân Nên muốn dùng thuật giả chết để lừa dân chúng Bây giờ cô ta đã trốn khỏi hoàng cung Tại sao ta phải tin ngươi Tư đồ ta nếu có lòng dạ lừa dối Đại dương tử tẩu quả nhập ma Ta khoanh ta đứng nhìn là xong Tại sao là phải ngày đêm điều chế đang dược báo mệnh cho đại dương tử Là phải dạng nô đến kinh thành uy hiếp trịnh cát Hào tâm tổn sức như vậy Vậy Tiếp theo ông định thế nào Đương nhiên Là phải mau chóng tìm thấy Kim Hoàng công chúa Không phải ông nói cô ta đã trốn khỏi hoàng cung rồi sao Biến người rộng như vậy Ông kêu ta làm sao mà tìm đây Đừng dội Ta đã nhận được tin của dạng nô Nói trịnh trác đang trên đường đến Nam Cương Chắc là tịnh công chúa cũng đến Nam Cương rồi Nghiệt dũng trịnh cát Sao nó tam tâm tình nguyện tận lực vì chúng ta chứ Trịnh Cát là một người con có hiếu Bây giờ mẹ của hắn đang ở trong tay của chúng ta Dương Hậu còn sợ hắn Không phải của chúng ta sao Hơn nữa dạng nô đang giám sát bên cạnh hắn Nhất cử nhất động của hắn Đều nằm trong tay của chúng ta Trịnh Cát đó Hắn có ưu thế Mà chúng ta không có Nghiệt chúng đó thì có ưu thế gì Trịnh Cát bây giờ là phó úy cấm vệ quân Kinh Thành Lại quan hệ tốt với Lý Tịnh đó Ta nghĩ muốn lấy được Kim Hoàng Tam Khiếu Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Đây đúng là một nước cờ hay Nhưng mà Nếu nhiệt chủng đó Không giúp ta lấy được Kim Hoàng Tam Khiếu Đến lúc đó đừng trách ta móc tim của mẹ hắn để tế đại dương tử cái đó là đương nhiên A Liên A Liên Cô sao rồi Không sao chứ Ta không sao Trình đại ca Huynh đừng lo lắng Chỉ là con ngựa đó Trình đại ca Ta tới phía trước xem Sẽ về ngay Được Dây cát tường Dây cát tường Hai gian tiền một đôi Cát tường như ý Cát tường như ý Xem đi Xem đi Dây cát tường Hai gian tiền một đôi Dây cát tường Hai gian tiền một đôi này là dây cắt tường Cắt tường như ý Có đồ có cặp Trịnh đại ca Trịnh đại ca Huynh ở đây làm gì Không Không có gì Ta chỉ đột nhiên nhớ mẹ ta ở quê nhà Trịnh đại ca Thường xuyên nhớ tới mẹ Quả là hiếm có Bà có người con như huynh Thật là có phúc Đúng vậy đúng vậy Công tử Mua một đôi đi rất hợp với cô nương đây Các tường như ý Có đồ có cặp Ông chủ ông nhầm rồi Cô nương đây xấu hổ Thì công tử mua đi Làm cái gài đầu cũng tốt Không không không Trình đại ca Chúng ta đi thôi Ai Liên cô nương Cô mua được ngựa chưa Ta đi xem ngựa rồi Nhưng ngựa quá đắt Nếu mua ngựa rồi e rằng Tới tiền cơm cũng không còn nữa không có ngựa Chúng ta làm sao mà đi Xin lỗi Trịnh đại ca Điều là ta không tốt Trên người không có tiền Mấy ngày nay phí ăn uống Đều là tiêu tiền của huynh Ta còn làm ngựa bị thương Cô đừng tự trách Là ta quá sốt ruột Đi suốt ngày đêm Nên mới như vậy Không Trịnh đại ca Điều tại ta làm liên lụy huynh Hay là như vậy Huynh cưỡi ngựa tới Nam Cương trước Ta sẽ nghĩ cách đuổi theo sau là được rồi Công chúa bây giờ không biết ăn như thế nào Cô là người trừ yêu Không đi sao được Bây giờ thời gian cấp bách Ali cô nương Nếu như không để ý Thì cử ngự với ta Thế nào Ta Không sao Nếu cô cảm thấy bất tiện thì thôi Trình đại ca Nữ nhi giang hồ không có gì là bất tiện hay là không cả Không chú trọng tiểu tiết Không sao Cứu người là quan trọng Ta Chúng ta cùng đi thôi Vậy được Chúng ta đi thôi Thank you. như rồi Hết đợi tao Tiểu Duy Tiểu Duy Đại ca gửi thư tới Bọn họ được cứu rồi Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy muội có ở đây không vậy Tiểu Duy Kỳ lạ Nửa đêm canh ba Tiểu Duy còn đi đâu Tiêu công tử Xin thứ cho Tiểu Duy không từ mà biệt Tiểu Duy lo lắng cho Dương Đại ca và công chúa Ăn ngủ không yên Quả thật không thể đợi thêm nữa Là sợ Tiêu công tử khuyên cản Tiểu Duy xin từ biệt đến năm Cương trước Xin công tử tha thứ Tiểu Duy Thật là Đi không nói một lời Trước lúc đi, đại ca ủy thác Tiểu Duy cho ta Bây giờ Tiểu Duy ra đi một mình Ta biết ăn nói thế nào với đại ca đây Tiểu Duy thân thế yếu ớt, đi được một mình Biết có gặp phải kẻ xấu không Không được Ta phải đuổi theo cô ấy Nói ra dễ đường hoàng Cái gì mà đại ca ủy thác Không biết ăn nói sao Ta thấy huỳnh vốn dĩ là vì lo cho Tiểu Duy như qua như ngọc đó Rõ ràng là vì bản thân lại còn lôi Dương đại ca ra làm bi đỡ đạn Tiểu Duy là một cô gái yếu đuối đi đường một mình Tự nhiên sẽ khiến cho người ta phải lo lắng Nếu là một cô gái xấu xí, tính khí như đàn ông như cô Bán hậu gia sẽ không cần phải lo lắng đâu Bán hậu gia lại lo đám thổ phỉ đó Có bị cô dọa chết khiếp không Quynh Quynh Cô xem Cô giận cái gì chứ Ta chỉ nói bừa thôi Sao cô lại cho là thật Ta không sao Tiểu hậu gia Nếu lời cho tiểu gì thì cứ đuổi theo đi Chỉ là vẫn mong tiểu hầu gia khai ân Đem theo A Mạc cùng đi Cô bị thương chưa khỏi Vẫn là ở lại phổ dưỡng thương ly Ta đi một mình là được rồi Ta chỉ là muốn nhanh chóng được gặp công chúa Nhưng vết thương của cô vẫn chưa lành Mạng A Mạc hèn mọn Có thể tự cưỡi ngựa đi đường Không cần hầu gia lo lắng Xin hầu gia yên tâm A Mạc nhất định sẽ không liên lụy đến hầu gia với cơ thể này của cô, cho dù trên đường không liên lụy ta, đến được Nam Cương cũng sẽ liên lụy đại ca và tịnh nhi. Dù gì tịnh nhi cũng đã được cứu rồi, lại có đại ca chăm sóc, có cô không nhiều, thiếu cô cũng không ít. Cô vẫn là dưỡng thương đi đã. Tiểu Duy chỉ nhớ Đại nhân hứa dẫn ta đi Nam Cương Không nhớ là phải cùng đại nhân đi du sơn ngoạn thủy Nghiệt đồ không được làm phiền chủ nhân Đại nhân không phải là luôn nói Nhân gian ô quế, tùng sinh Đương nhiên sẽ không thích nơi này Sao đột nhiên lại thấy hứng thú với cảnh sát nhân gian vậy Đại nhân đã không nói gì Vậy Tiểu Duy sẽ không làm phiền nhã hứng của đại nhân nữa Cáo từ Tính tình nóng nại quá giới pháp thuật của đại nhân, dẫn tỷ duy phi tiên độn thổ sẽ tới Nam Cương ngay. Nếu ngài không đồng ý thì sớm từ chối đi. Cần gì phải cố ý kéo dài như vậy? Du sơn ngoạn thủy, ngài trêu đùa ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thiên địa tạo vật, tất cả kỳ nguyên, bản tôn luôn không hiểu tại sao ngươi lưu luyến nhân gian như vậy. Cũng muốn nhân cơ hội này tận mắt ngắm nhìn cảnh vật nhân gian, du sơn ngoạn thủy một chuyến, nếu không Tại sao bản tôn lại giúp ngươi Vậy kết quả ngắm nhìn của đại nhân thế nào Người là người Yêu là yêu Nếu yêu muốn làm người Phải có dáng vẻ của người Tiểu Duy tiếp giáo Bỏ ta ra Bỏ ta ra Người khiến ta quá thành tro bụi Ta sẽ khiến người sống không bằng chết Thì ra là một giấc mơ tam muội đừng sợ Ta đang mời Phương Đại Phu đến đây rồi Không, bộ không muốn gặp ai hết Bộ không muốn gặp Đại Phu Bộ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của muội Bộ không muốn, không muốn Tam muội Phương Đại Phu y thuật cao minh Trước đây cũng đã giúp muội trị thương Muội để ông ấy giúp muội đi Không, bộ không muốn gặp ai hết Bộ không muốn gặp ai hết Mùa không muốn gặp đại phu Mùa không muốn ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ của muội Mùa không muốn Cô nương lão phù trị bệnh tuyệt đối không tiết lộ triệu chứng của người bệnh Xin cô nương yên tâm Đại ca Đại ca muội không có bệnh Đây không phải là vết thương thông thường Đại phu bình thường không chữa được đâu Cô nương, Lão Phu sống ở Nam Cương đã lâu Cũng có chút hiểu biết về các chứng bệnh phức tạp Yêu thuật ma quái Có lẽ sẽ có thể chữa được bệnh cho cô nương Không muốn, ta muội, ta muội đừng sợ Đại ca sẽ luôn ở bên cạnh muội Đừng sợ Đại ca ở đây sản Nam Cương Nào, rất ngon đó, nếm thử đi Tự dưng đối xử tốt Không phải kẻ gian cũng là trộm Sao hả, có gì muốn cầu xin ta sao Sao muội lại biết Đồ ngốc, có chuyện gì huynh đều viết lên mặt hết rồi Mà huynh bây giờ viết hai chữ Dụ dỗ Lẽ nào ta không nhận ra Hiện, hiện rõ vậy sao Không tin thì soi gương đi Không cần Thái tước, muội quả nhiên là thông minh Nhìn một cái đã biết được Tâm tư của ta quả nhiên không phải là nữ nhi bình thường Đương nhiên rồi Nói đi, xin ta cái gì Ta muốn hỏi muội có cách nào có thể loại bỏ yêu chú trên trán công chúa không? Huynh hỏi ta làm gì? Huynh là người trừ yêu mà cũng không có cách sao? Nhưng mà đa số yêu thuật chỉ có yêu và tiên có thể giải, người trừ yêu chỉ có thể trừ yêu nhưng không thể giải nguyền. Muội, muội không phải là cô gái bình thường, ta nghĩ chắc muội đã có cách để cứu công chúa. Nếu muội có cách thì đã tới cứu công chúa rồi Còn mời sư phụ đến đây làm gì Nhưng mà sư phụ muội không phải tiên nhân sao muội ở cạnh bãi lẽ nào bãi không dạy cho muội một chút tiên thuật nào sao có phải là muội biết tiên thuật không hoặc muội là ta ta nghĩ liệu muội có thể giúp được không là có ý gì Rốt cuộc huynh cảm thấy ta là tiên hay là yêu Huynh cảm thấy ta không phải là người đúng không Không phải không phải Thế trước ta không có ý đó Mùi hiểu lầm rồi Còn nó không phải ý đó Ta nói cho huynh biết Yêu chú trên trắng lý tịnh không phải là do ta hạ Ta cũng không biết tiên thuật gì Không giúp được cô ấy Lẽ nào là có lỗi sao không phải không phải Ý của ta là muội xem yêu chú trinh tráng công chúa rất đáng sợ Hôm qua vết tích còn nhỏ Hôm nay lại biến thành lớn như vậy Ta, ta cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ Sư phụ muội không phải là tiên nhân sao muội xem có thể mà bà tới đây một chuyến không Giúp công chúa giải nguyền Như vậy không phải là tất cả đều vui sao Ai vui chứ Chữa cho cô ấy rồi Để cô ấy và Dương Anh chàng chàng thiếp thiếp Không quan tâm tới tỷ tỷ của ta nữa Thái tước làm người tốt sẽ được báo đáp Hai người tiên nhân các muội không phải đều là có tấm lòng tốt sao Giúp người cho trót đi Ta nói cho huynh biết, ta không có tấm lòng Bồ Tát gì hết. Nếu như không phải tỷ tỷ xin ta, ta sẽ không vượt ngàn dặm tới đây cứu người. Phí cầu phí sức, lại còn bị huynh nghi ngờ ta không phải là người. Phu nhân nói, Sư phụ nói không sai, người đều như nhau, ai cũng được do đòi tiên, dông ân phụ nghĩa, qua cầu rút gián. Thái tước, mùa đừng giận nữa, ta sai rồi. Cô nương không phải trúng yêu thuật dù cổ Xin thứ cho lão phù không thể làm gì Vậy vậy yêu ấn có lăn rộng ra không Lão phù ngu dốt thật tình không biết cách quá giải yêu chú này Đại phu Ông học rộng biết nhiều Có còn cách nào khác không ta từng xem qua một cuốn y thư thượng cổ trong sách viết trên đỉnh núi Du Thần Nam Cương có một loài hoa cửu tiên, thân có chín lá, 50 năm mới nở một lần. Hoa này có thể trấn tại giải nguyền, có tác dụng cải tử hoàn sinh. Nếu có thể lấy được hoa này, chắc có thể chữa được bệnh của cô nương đây. Tốt quá rồi, ta muội đừng lo lắng nữa. Ta sẽ giúp muội đi tìm hoa cửu tiên. Chỉ là qua cửu tiên là vật tiên ở nơi thâm sơn núi cao nguy hiểm Vách đá thẳng đứng Trong núi chướng khí độc vật mù mịt Người phàm cho dù có thể lên được đỉnh núi Cũng là thập tử nhất sinh Lão Phu sống mấy chục năm nay Chưa từng nghe nói có ai có thể hái được Cũng không dám khẳng định Trên núi có hoàng cửu tiên tồn tại Phương Đại Phu không cần phải nói nữa Đại ca cũng đừng đi nữa Chúng ta nghĩ xem có cách nào khác không Tam muội Đại ca hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy Có ngọn núi hiểm trở nào chưa đi qua Không sao đâu Đại ca Mùa không cho huynh đi đâu Lẽ nào muội muốn ta dương mắt nhìn muội chịu khổ sao Đại ca, những lời trong y thư khó phần thật giả, đi lần này sống chết chưa rõ. Cho dù lên được đỉnh núi, ba cửu tiên này 50 năm mới nở một lần, có trùng hợp gặp kỳ qua nở không? Nếu không hái được qua mà còn thiệt mạng, thì tịnh nhi còn đau khổ hơn là bị yêu thuật dài dò. Ta muội Ta đã hứa với nhị đệ Nhất định phải bảo vệ muội Cho dù chỉ là một tia hy vọng Ta cũng không từ bỏ Dương Hiểu Úy Chuyện này không thể chỉ dựa vào nhiệt quyết Lần này đại nhân một mình lên núi Nhất định là khó khăn trùng trùng Ta nghĩ cậu nên suy nghĩ cho kỹ đi Rồi hẳn quyết định Phương Đại Phu qua cửu ti thật sự có thể trị được yêu chú trên trán của tam muội ta sao? Thật không dám giấu, lúc nãy ta nghe mạch cho cô nương phát hiện so với lần trước tráng bất cẩn đụng bị thương cô nương là thân tâm hào tổn quyết khí yếu động nếu không cho cô ấy một tia hy vọng e rằng cô nương sẽ ưu tư quá độ tổn hại tâm mạch còn chưa đến lúc yêu thuật phát tán thì cô nương đã khó giữ được tính mạng vậy ý của ông là nói qua cửu ti cũng vô dụng thế thì cũng chưa chắc Ta nghiên cứu y thư ấn chứng hơn nửa đời Tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy Nhưng ta tin rằng nó vẫn có tác dụng Được Cho dù có thế nào Ta cũng phải thử một phen Dương Hiệu Ý có tình có nghĩa là phù kính phục Lần này đi tìm nhất định phải vô cùng cẩn thận Đa tạ đại phu nhắc nhở Cáo từ Đá phiền Thái tước, mụ nói chuyện đi, ta sai rồi, còn không được sao? Ta nhận lỗi với cô, ta nhận sai với cô. Hay là cô đánh ta một trận cho bỏ tức? Thái tước, muội là người tốt nhất trên đời, điều tại ta không tốt là lỗi của ta. Muội tha thứ cho ta đi, được không? Vậy Quân nói đi, Quân sai chỗ nào? Ta sai ở đâu? Ta sai ở... Sai ở... Nói Nói muội lạ Đến mình sai ở đâu cũng không biết Không có chút thành ý nào cả Muốn dụ dỗ ta tha thứ cho Quynh sao Không dễ vậy đâu Đừng đừng đừng Là lỗi của ta Lỗi của ta Vậy Quynh nói đi Rốt cuộc là Quynh sai ở đâu Ta sai ở Ta sai ở Ta Ta cũng không biết mình sai ở đâu Thái tước Hay là muội cho ta biết Ta sai ở đâu đi Ta thay đổi là được Ta không để ý tới Quynh nữa Đừng đi theo ta Thái tước à Ta đảm bảo Không làm muội giận nữa muội tha thứ cho ta lần này đi Dương đại ca Thái tước Thái tước Thái tước Thái tước Dương đại ca, Thái Tước đã về chưa? Không phải cô ấy đi cùng với đệ sao? Điều tại đệ không tốt, làm Thái Tước tức giận bỏ đi. Đã muộn gì rồi, để còn tưởng cô ấy đã về rồi. Không được, để đi tìm xem. Đừng đi nữa, để không cần lo lắng. Thái Tước biết võ dạ, công, dạ. chắc sẽ không sao đâu. Đợi lát nữa cô ấy về, để nhận sai với cô ấy. Cô ấy nguội giận rồi sẽ không sao đâu. Chỉ mong cô ấy về sớm, bảo đệ nhận sai thế nào cũng được. Dương đại ca, công chúa thế nào rồi? Hôm nay Phương Đại Phu đã đến khám Ông ấy cũng không làm gì được Nhưng mà ông ấy nói với ta Trên núi Du Thần có loại hoa cửu tiên có thể trừ tà giải nguyện Ta định ngày mai sẽ lên núi hái Núi Du Thần Vừa nghe đến là biết nơi này nguy hiểm bất trắc Dương đại ca, huynh đi một mình quá nguy hiểm Đây là cách duy nhất có thể chữa cho ta muội Dù thế nào ta cũng phải thử xem Nếu đã như vậy thì để đi cùng với đại ca Không được không biết hết thứ lúc nào mới quay về Trong phủ không thể không có người Hơn nữa tam muội cũng cần người chăm sóc Phiền để giúp ta chăm sóc cho tam muội Nếu ta không về được Thì tam muội ủy thác cho đệ Dương đại ca Huynh đừng nói điều gỡ Huynh nhất định sẽ bình an trở về Tam muội Sao muội ngồi dậy rồi Đại ca Huynh nói Có phải muội tội nghiệp sâu nặng Cho nên ông trời mới đối với muội như vậy không Khiến muội nạn này chưa qua Nạn khác đã tới Đừng suy nghĩ lung tung Muội lòng dạy lương thiện Những chuyện này đều là ông trời đang rèn luyện muội Sẽ có một ngày khổ tận cam lai thôi Muội phải tin tưởng ông trời nhất định sẽ bảo vệ muội cũng sẽ bảo vệ ta hái được qua cửu tiên khôi phục dung mạo của muội đừng đại ca đừng đi tình nhi không cần dung mạo cũng không muốn đại ca vì muội phải mạo hiểm đây là lần đầu tiên đại ca đi hái hoa muội cũng không nói ủng hộ ta chúng ta có vết thương thì trị có bệnh thì chữa Ta nhất định có thể trị khỏi cho muội Vậy được muội muốn đi cùng với đại ca Xem ra là ta nói đều uống công phí hết rồi muội phải tin tưởng ta Ta nhất định sẽ sống và đem qua cửu tiên về Trị khỏi gương mặt của muội Tin ta Dương Hiệu Ý Có chuyện gì? Lúc chập tối có người đến doanh trại tìm ngài, nói là bằng hữu của ngài. Lý Tướng Quân đã đón họ và thư phòng, mời ngài qua đó một chuyến. À. Liên Nhi cô nương, Trịnh huynh đệ, sao hai người đến đây vậy? Dương đại ca, ta đến tìm công chúa. Dương đại ca, sư đệ ta đâu? Không ngờ công chúa giải chết rời cung lại gặp nhiều chuyện như vậy Đáng tiếc, ta đến muộn một bước, không giúp được gì. Trịnh Hiền Đệ vượt ngàn dặm, đến đây bảo vệ Tam muội Tình nghĩa đó đã đủ rồi. Ta thay Tam muội cảm ơn đệ. Dương đại ta khách sáo quá rồi. Lúc đầu nếu không phải huynh và công chúa đến cứu E rằng đệ sớm đã chết ở nơi quan du Ơn cứu mạng của hai người Đệ không có gì báo đáp Sau này có chuyện gì Dương đại ca cứ dặn dò là được Trịnh Hiền đệ là bạn của Dương Hiệu Quý và công chúa Vậy là người nhà rồi Người nhà thì không cần phải khách sáo Ta sẽ bảo người chuẩn bị phòng làm phiền Lý Tướng Quân rồi Nói gì vậy Huynh đệ là người tình nghĩa Ta quan ngân còn không được Nếu không chê trong quân gian khổ Chi bằng ở lại với ta Và các huynh đệ trấn thủ biên quan Lập công danh Ta tại ý tốt của tướng quân Nhưng bây giờ Điều ta lo lắng nhất là an nguy của công chúa Không biết có thể cho ta gặp công chúa không Điều này Đã muộn như vậy Thái tước sao còn chưa về Nếu bị đói thì phải làm sao Mụ ấy có mang tiền không Không được Phải đi tìm mụ ấy Sư đệ Sư tỷ Sao tỷ lại đến đây Cuối cùng tỷ cũng tìm được đệ rồi Tỷ lo lắng muốn chết luôn Sư tỷ đừng sốt ruột từ từ nói Sao từ từ được Vết thương còn chưa khỏi thì đã đi tìm đệ rồi Sợ đệ có chuyện Đệ không sao chứ Để tỷ xem xem Tỷ xem xem Tỷ xem xem dạ. Không sao không sao Tỷ xem Không phải rất tốt dạ, dạ, sao Vậy thì tốt Tỷ biết mà Là sư phụ đệ cha ta trên trời Linh thiên phù hộ cho đệ Phù hộ đệ trảm yêu trừ ma Sao giết được lão yêu vậy Dùng chiêu thức nào Đừng nói với tỷ là nhờ kim đa của Dương Anh Không phải là bản lĩnh trảm yêu trừ ma của đệ đó Đệ có nghe không vậy Ta đến đệ không vui sao Không có sao có thể Ta biết mà Chắc chắn là đệ đã ở cùng với Thái Tước Mới quên tỷ tỷ này rồi Không phải không phải không phải cái gì Yêu nữ đâu Cô ấy không phải yêu Sư tỷ tỷ đừng nói bừa Đệ giỏi gì chứ Ta cảm thấy hành vi của cô ấy rất bất thường Giống yêu Đệ cũng cảm thấy cô ấy có chỗ không bình thường đúng không trước cuộc cô ấy có phải là yêu hay không Không phải không phải Sư tỷ đừng nghĩ lung tung nữa Sư tỷ Sao tỷ gầy đi đen đi vậy tiên công tử không đi cùng với tỷ sao có phải là huynh ấy không chăm sóc tốt tỷ không Không được Để phải tìm huynh ấy nói lý mới được Đợi đã Tỷ thật sự gầy đi Đen đi hay sao Có phải là trông rất khó coi không Cũng không phải Sư tỷ vẫn rất dễ nhìn Vẫn xinh đẹp Đi Dẫn đệ đi gặp tiêu công tử Tỷ không đi Tỷ không phải là đi cùng tiêu công tử đến Hơn nữa Người ta là công tử hầu gia thể diện lớn Tỷ đã sớm không ở tiêu phủ nữa Tỷ theo Trình Đại ca tới đây đó Trịnh Đại ca Trịnh các hộ giá chậm trễ Để công chúa chịu khổ rồi Mà đứng lên Trịnh huynh không cần đa lễ Cô bây giờ không còn là công chúa nữa Chỉ là Lý Tịnh Dân nữ Lý Tịnh Công chúa ờ, vâng. Không Tịnh Nhi Mùi đừng lo lắng Mùi ở hiện gặp lành Nhất định sẽ quá nguy thành an Ngày mai ta cùng Dương Đại ca Sẽ cùng lên núi du thần tìm qua cửu tiên cho muội Không được Trịnh Huynh Huynh vì muội từ bỏ quan chức tiền đồ Sao một có thể để Huynh mạo hiểm vì tịnh nhi nữa Không được Tịnh nhi Lần trước muội bị lão yêu bắt đi Ta đã không ở cạnh muội Không thể bảo vệ muội chu toàn Sau này trừ lỡ yêu Ta lại đến muộn Nếu không thể làm chút gì đó cho muội Thì thì thật ổn làm bằng hữu của muội Trịnh Huynh Ý thức của Huynh Trịnh Nhi xin nhận Chỉ là vì muội làm liên lụy quá nhiều người tuyệt đối không thể để mọi người vì muội mà mạo hiểm nữa tịnh nhi muội ngăn cản như vậy không phải là không tin năng lực của trịnh cát ta hay là không muốn làm bằng hữu với ta ta muội thịnh tình này của trịnh hiền đệ muội đừng từ chối nữa cả hai chúng ta cùng đi muội có thể yên tâm nếu các huynh muốn đến núi du thần vậy thì muội sẽ cùng đi nếu không Muội sẽ không chữa Không được Vậy các huynh cũng không được đi Vậy chúng ta cùng đi Cũng mà sư tỷ ngủ rồi Không lại mắng mình chết Mình đi bên này Hay đi bên này đây Đi bên nào bây giờ Không được Ngộ nhỏ thái tước quay về thì làm sao Thái tước Rốt cuộc muội chạy đi đâu vậy Bằng lăng thối Ngu ngốc đần độn buồn vậy rồi mà còn không đi tìm mình Để nào không lo cho mình sao Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc Đồ quá Mình mệt quá Đều tại đầu ngốc huynh Hại ta tới côn trùng cũng không ăn được Sao mình cứ nghĩ tới huynh ấy vậy chứ Không được Mình là yêu quái Tuyệt đối không được động lòng với con người Không được mình phải tỉnh táo Tỉnh táo Thái tước Thái tước Không đúng, rất là mình ảo giác Thái tước, cô đang ở đâu? Tỉnh ngốc đó, cô đã tìm mình rồi Coi như là huynh vẫn còn lương tâm Coi như ta tha thứ cho huynh Tỷ tỷ